Dạ, có ai khen giọng nói em hay chưa? Dạ có ừ Hồi uh, à, 2019 em có thi cuộc thi uh, Tôi là người dẫn chương trình Micro Vàng Do Cung văn hóa lao động tổ chức Em được giải MC chuyển vọng Ừ. Vậy, vậy dạ, là tốt. tài năng quá trời luôn Rồi. dạ em uh, thích một bạn mà kiểu như bên ngoài lạnh lùng á chị bên trong ấm áp á cho mọi cô gái không có tiếp cận được á chị không chàng trai này từ ngoài tới trong ấm áp lắm không có lạnh dạ. lùng gì hết mẫu hình lý tưởng nào không thí dụ vì... chị ngọc lan chẳng hạn dạ được như chị ngọc lan thì quá tuyệt vời <laughs>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 mình giới thiệu về mình nào Trước tiên thì cho em xin phép em gọi anh Quyền Linh bằng anh Bởi vì em thấy anh rất là trẻ Trời ơi cảm ơn nhiều quá <laughs> Dạ Em xin chào anh Quyền Linh, Rồi. em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phú Phương Thanh, em 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trời trẻ dữ, 22 à hả? Dạ làm việc gì thanh dạ em đang làm lễ tân cho một cơ sở karaoke nhà hàng bên cạnh đó thì em cũng rất là yêu nghệ thuật em có tham gia nghệ thuật dạ. quê đâu dạ quê em ở bà rịa vũng tàu bà rịa vũng tàu dạ rồi nhà gái nghe rõ chưa nhà gái nghe rõ rồi ạ bây ừ. giờ hãy lắng nghe nhà gái giới thiệu về bản thân nè Dạ em chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình và khán giả có mặt tại hôm nay Dạ em chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và nhà bạn trai bên kia ạ. Dạ em tên là Hòa, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì quê em là đầy nắng và gió nhưng mà nơi đó có rất là nhiều đồ ăn ngon nhà em ở ninh thuận ạ <laughs> dễ thương công việc hiện tại của em là gì dạ em đang làm uh, tư vấn chuyên ngành thẩm mỹ chị em uh, có điểm mạnh điểm yếu gì thanh dạ điểm mạnh của em đó là em tự tin em uh, hòa đồng và em dễ giao tiếp với mọi người điểm yếu của em là đôi khi em lại bị uh, suy nghĩ quá lên tức là có những, có những chuyện nó đơn giản mà tự nhiên đôi lâu em lại bị suy nghĩ quá lên đôi khi thôi rồi còn bạn nữ của chúng ta thì sao ưu điểm là gì dạ uh, ưu điểm của em là em hiểu chuyện chị trong tất cả các chuyện thì ờ, em sẽ dành cái uh, cái thời gian mà để tìm hiểu em không có kiểu như là kiếm chuyện như thế nào hết và thông cảm cho một cái bạn bạn nam và tất cả công việc của bạn còn cái khuyết điểm của em thì em ờ, em em hay nói nhiều chị <laughs> chắc có... do tính chất công việc đó mình tương dạ, nhiều nên mình nói dạ, nhiều dạ đúng rồi em ờ, mỗi ngày tiếp xúc với khách nhiều thì em em hơi nói nhiều một chút xíu thì đó nếu như mà bạn nam chịu được thì ờ, thì chịu còn không chịu được thì cũng phải đáng chịu <laughs> được câu này có duyên nè bạn trai làm lễ tân mà bạn trai cũng ờ, tiếp xúc nhiều cũng nói nhiều dạ. không bây giờ mình nói qua tới cái tình trường đi tình trường nhà gái làm sao quen bao nhiêu người rồi À, em thì nói chung chính thức là có hai có hai mối tình chính thức chị à, một mối tình lúc em năm em 19 ờ, tuổi thì em quen được 4 năm bạn trai thì có đi đi qua nước ngoài chị nên là trong cái lúc đó thì hai đứa em để bạn đó để ổn định sự nghiệp á thì hai đứa em chọn cách là kết thúc rồi mối tình thứ hai dạ mối tình thứ hai thì một năm chị cũng là hai đứa uh, lén quen thôi tại gia đình bạn nam là không có uh, chấp nhận cho bạn nam là quen một người con gái ở tỉnh chị chỉ muốn bạn nam đó là quen một cô gái ở sài gòn thôi chị nên là khi mà gia đình biết thì hai đứa bọn em thì cũng hết luôn chị thì <laughs> đơn giản vậy nói chung thì nó cũng chưa có cái gì là sâu sắc lắm đúng không yeah. Dạ. nhà trai sao nè thanh dạ em thì em có hai mối tình chính thức thì à, cái mối tình đầu tiên đó là trong quá trình em học ở trường nghệ thuật thì à, bạn học ở trường khác những cái năm đầu thì cái số lượng tiết học công việc của tụi em nó hơi bị nhiều tại những năm đầu tiên anh cho nên là thời gian nó dành cho nhau cái nó bị ít dần từ từ từ từ từ cái hai người tách ra dạ còn à, mối tình thứ hai là trong quá trình em đi làm thì em cũng có gặp gỡ bạn thì hai người thấy rất là hợp nhau và tìm hiểu nhau à, sau đó thì có những vấn đề mà mình kể đi kể lại hoài chỉ một vấn đề á cứ cãi hoài rồi cả hai ai cũng mệt cả hai chấp nhận là chấm dứt thì trong cái chuyện cãi nhau đó mình thấy mình có lỗi gì không khi mà xảy ra một cái cuộc cãi vã như vậy trong tình yêu thì cỡ nào thì bạn nam cũng đã có lỗi rồi em nghĩ là lỗi của em là em bị nóng tính nóng tính dạ đó vậy thì à, sau này á khi người yêu mình giảm được cái nóng tính nó lại dạ mình nóng tính quá mình cọc quá giảm cái cọc quá lại nữa dạ kiềm chế bớt vậy là được rồi dạ rồi nhà trai người ta chân thật như vậy đó nhà gái thấy sao nhà gái thì nghe cái ờ, giọng nói rất ừ. là dễ thương giọng nói rất là ấm áp ha đúng, đúng không rồi. mọi người Giọng này cọc lắm cũng không được gì đâu ừ. Giọng này hiền hòa lắm Bây giờ không biết là cái mọi hình mẫu lý tưởng của bên nhà gái thì sao nè Em muốn bạn nam cao hơn mình một chút xíu chị Còn tuổi thì cũng không quan trọng lắm Em muốn bạn nam là phải tự lập chị Không có dựa dẫm vào gia đình Thì bạn nam tuy là bạn nam không có gì cũng được Bạn nam đi lên từ hai bàn tay trắng thì vẫn tốt hơn chị để dạ. bước qua bên đó coi coi ừ. cao nhiều có Trời. Ta cao ráo đẹp trai hiền hòa luôn dạ em chào coi đi rồi chào em dạ. trời ơi cao em ơi cao hơn em đó <laughs> cao dạ cao được rồi chị là chưa đi dài cao đó nha đúng rồi ừ. trời ơi dễ thương quá nè phần hình ổn ghê nè cũng dạng công tử bạc liêu chứ không đùa đâu giọng nói rất là hay luôn dạ. nào giờ có ai khen giọng nói em hay chưa dạ có ừ hồi uh, 2019 em có thi cuộc thi ờ, tôi là người dẫn chương trình micro vàng do cung văn hóa lao động tổ chức em được giải mc triển vọng Ừ. Vậy, Vậy là tốt. tài năng quá trời luôn Rồi, có cần gì qua đây tôi chỉ dẫn thêm cho Dạ Bây giờ là phải không? Ờ, nghe thêm một chút xíu nữa về những cái điều mà nhà gái không thích ở con trai Ừ. giờ em nói luôn đi chị đang ở bên đây nè thì chị hỏi <laughs> luôn dạ em uh, thích một bạn mà kiểu như bên ngoài lạnh lùng á chị bên trong ấm áp á cho mọi cô gái không có tiếp cận được á chị không chàng trai này từ ngoài tới trong ấm áp lắm không có lạnh dạ. lùng gì hết á chàng trai này ấm áp vô cùng luôn á tôi không hề thấy lạnh lùng nhìn là thấy cảm tình liền ừ. đúng không bây giờ nè mình yêu cầu mẫu hình lý tưởng nào mình nói cho bà mối ngọc lan nghe đi đúng rồi đó nói ừ. đi Dạ thì mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái của em uh dễ thương biết cách nói chuyện biết cách cư xử mình cư xử sao bạn gái mình cư xử y chang vậy đó <laughs> có mẫu hình lý tưởng nào không thí dụ vì... chị ngọc lan chẳng hạn dạ được như chị ngọc lan thì quá tuyệt vời <laughs> thật ra thì à, kiểu mẫu hình lý tưởng thì em không biết như thế nào tại vì khi mà yêu vô rồi cỡ nào cũng yêu <laughs> đúng chính xác hay quá hay đó cứ yêu là không có mẫu nào qua coi nhà gái coi giống dạ, hợp lý ừ. không bộ đang bệnh thử chưa sao thử làm căng coi nhà gái sao thường coi mắt rồi nhà gái rung lắm không em bình tĩnh lắm bình, bình thường lắm được chừng nào mới lấy chồng được nè dạ khoảng ờ, sự nghiệp ổn định đi anh thì Chứ... em muốn <laughs> ổn định là khoảng bao nhiêu năm khoảng, em nghĩ là khoảng tầm 30 Năm Trời nay đất. 24 rồi Tôi nghe tôi đi về luôn Mai mới 21, 22, 30 chắc 8 năm nữa Thì sao người ta chờ nổi Tôi nói lấy vợ là lấy liền tay chờ 8 năm mệt mỏi Ôi nhưng mà thanh niên bây giờ ngộ lắm đấy yêu mà trúng cái tiếng sét ái tình một cái rồi là lấy liền Quan trọng giờ à, mình hỏi ý kiến thêm người thân đi Đúng rồi Rồi mình cho hai bên gặp mặt Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em em à, Bé Lê Khanh Em ruột hay là? Dạ em họ Em họ ha dạ. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào à, MC à, chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan Chào tất cả khán giả ở đây ờ, Em thấy bạn anh trai bên này cũng dễ thương, hiền Cũng được lắm chị <laughs> Hốt mình hốt liền luôn đi chứ ế lâu quá <laughs> Thấy chưa? Nghe em nó nói chưa? Hốt Làm tới 7 8 năm vậy Không hốt là tới nó đó à, <laughs> Thấy được ha Ok Anh đi với ai? Dạ em đi một mình Một mình? Dạ Để tôi lo Rồi mở rào thấy chưa nhà trai tôi ga lăng lắm mở rào là đứng lên chuẩn bị liền em dạ, chào anh tiến tới liền thanh à, à, mình tặng cho dạ em chào em cảm ơn cho em mở ra em đeo ra được không thì em có muốn quà thì ờ, đây đây đây tay đây đây chị cầm cho à, tại vì em em em theo đạo phật thì không biết là có theo đạo nào không vậy à, không anh không tôn giáo à. nhưng mà ba mẹ anh thì hay đi chùa à, em theo đạo Phật và cái dây chuỗi này là dây cặp nè thì uh, có chú niệm chú đại bi trong đó rồi nên là em mong anh đeo cái này là sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong công việc tương lai và thật nhiều sức khỏe cảm ơn em anh dạ. cũng mong em như vậy dạ rồi Tổ bây giờ quá nè nè trả nè đầu tiên giao lưu cái nè hai bạn cứ đứng đó đi thanh có thể hát một bài nào đó tặng cho bạn gái coi chắc em hát một đoạn trong bài hát mà em tự viết nói với bạn gái vậy trời. dạ mà nói với bạn gái đó mà mà sợ nó hơi buồn <laughs> xin phép của em bằng em nha nói chung là anh sẽ hát nhưng mà lỡ hát không có hay với bài hát cũng viết không có hay thì mong mọi người thông cảm mong em thông cảm lạc vào những nỗi nhớ chỉ riêng mình anh lòng tự hỏi bâng quơ tại sao mong người trôi thật mau để anh quên đi nỗi đau còn nụ cười ai đó dường như vẫn đang giết chết tim anh từng đêm em hỡi chờ em tìm em nhưng em đâu biết đã rất muộn màng chuyện tình chúng ta kết thúc lỡ làng Từng bước chân anh đi tìm nàng Hình bóng em chìm lấy tâm can Ngoài trời mưa rơi Giờ người ở đâu Ngồi nơi đây anh nhớ em thật nhiều Bạn này em phổ nhạc chưa? Dạ em đang nhờ bạn em phối Được đó Bài hay đó Rất dễ dạ, thương em đó. cảm ơn chị Rồi em gái hát đáp lại đi dạ em thì uh, em không có biết hát thôi cho em xin phép và ờ, uh, em nắm tay bạn nam một cái để tặng bạn nam đi thay vì bạn nam hát tặng em đó giờ em nắm tay bạn đó để em bù lại okay. hợp lý luôn <laughs> trời ơi đòi hỏi quá anh để tí xíu nữa vô xong chương trình bù anh cũng lành lắm á ừ. đấy mà okay. đáp lượm liền lắm rồi, rồi hai mươi mấy năm chưa gặp ra nhau đó lần đầu tiên gặp nhau cảm nhận về nhau thế nào các bạn anh thấy hòa là một người mà kiểu cũng đi ờ, đi làm nhiều á cho nên là hòa cũng rất là chững chạc với lại hòa anh muốn hỏi là từ đó tới giờ hòa có quen người nào nhỏ tuổi hơn chưa ờ trước giờ thì chưa nhưng mà chắc chuẩn bị nè trời đất à, hòa nghĩ sao về chuyện đó có vấn đề gì không à, không hòa nghĩ là tuổi tác không có quan trọng quan trọng là suy nghĩ của mỗi người thôi mình xưng bằng em đi trời ơi trời à, tại vì nãy anh có nghe hòa nói thì anh rất là đồng quan điểm với hòa về cái việc là kết hôn muộn tại vì cả hai cùng bản thân anh và em nó cũng rất là trẻ mình nên ổn định về sự nghiệp Đúng rồi. thì mình mới nên lập gia đình khi đó thì mình có thể chăm lo gia đình và giáo dục được con cái ừ. tại vì ngay hiện tại này chúng ta nhiều khi chúng ta còn không thể hiểu mình muốn gì nữa thì làm sao mà hiểu con cái của mình ừ tại vì cái khoảng thời gian mà nuôi dạy con nó thật sự nó rất là khó khăn Đúng rồi. nên là khi mà mình đủ kinh tế thì mình sẽ cho nó một cuộc sống tốt hơn anh rất là đồng quan điểm với hòa nếu mà hòa yêu một người bạn trai hòa có chờ đợi được cho đến khi bạn đó thật sự ổn định về công việc về nghề nghiệp hay không và trước khi mà cái câu hồi trả lời cái câu hỏi đó thì cho em hỏi một câu ừ. nếu như mà sau cái ổn định sự nghiệp đó thì người anh chọn có phải là em đúng không anh nghĩ là không có người đàn ông nào mà lại à, bỏ rơi một cái người phụ nữ đã đi với mình từ lúc mà mình chưa có gì cho đến khi mình có tất cả anh nghĩ là không có người đàn, đàn ông nào mà người ta nở đến mất một người như vậy đâu không Và bản chắc anh, không chắc bản thân anh thì anh là không anh không thể nào đánh mất một người đó tại vì em cũng đã từng trải qua một lần rồi mối tình 4 năm của em mà khi người ta có thì người ta sẽ uh, chọn một cái người người ta yêu thì người ta có câu là sẽ người con trai sẽ không muốn người con gái người con gái mình yêu phải chịu khổ thì đó là như vậy nếu như mà mình có đến được với nhau thì anh rất mong hòa sẽ uh, có thể chờ đợi được anh anh sự đúng không và nếu như mình có đến được với nhau thì ờ, em sẽ đứng ờ, từ sau ủng hộ anh nói chung là mình giúp đỡ lẫn nhau Cảm để phát triển ca này chân thành các bạn đủ để đưa ra quyết định và phải đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình các bạn nhé quyết định đó chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó chuẩn bị một hai ba hết thời gian đó, chính thức của ba hẹn hò nhau rồi đó nắm tay à, nhau đi tôi rất là hồi hộp thôi Ai, tay hơi lạnh chị rất là hy vọng uh, hai ừ. em uh, có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn yeah. Dạ. nói chuyện với nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều thông cảm cho nhau nhiều hơn cái thông cảm là cái rất là quan trọng nha yeah. Dạ. đó. mét số ba mình đặt bây giờ em có ghen lắm không dạ không không ghen trời nào mà cho em trời ơi dạ. mình phải cố gắng chứ dạ chắc là nhờ chị không chị không có dạ. nhận lời ăn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam chào linh rồi mời bạn nữ giới thiệu dạ em chào chị cát tường em chào anh quyền linh Em chào anh bạn cùng chơi và chào các uh, khán giả ừ, của truyền hình Rồi, à, em, em tên là Thanh Trà, em 28 tuổi, em làm kế toán, à, em đến từ Đồng Tháp Rồi, mời bạn Nam à, Chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả, chào bạn cùng chơi Mình tên Trương Quang Trung đến từ Đồng Nai và hiện sống và làm việc tại Tân Phú Bạn làm việc gì? Dạ em là trưởng phòng thiết kế ạ Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 33 Rồi, bạn nữ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Điểm mạnh của em là dễ thương dịu dàng và dữ dội hả dễ thương dịu dàng thì chị thấy đồng ý rồi đó còn dữ dạ. dội là dữ dội sao em dữ dội nó cũng xuất phát từ ờ, trước đây em có một mối tình ờ, thời phổ thông ừ. từ ờ, quen được 5 năm rồi tụi em chia tay cũng wow. được uh, 6 năm lý do chia tay là bạn em có bạn mới á ừ. thì lúc đó là sẽ dữ dội nó nằm trong đó à, từ <laughs> dạ. lúc đó là dữ dội luôn dạ rồi vậy thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào cao 1m65 trở lên nhưng mà đừng có cao vời vợi là được bạn trai là phải ờ, chân thật và phải có lập trường phải có kiên định và phải có hoài bão cũng không cần quá đẹp trai lắm xấu xấu giống như anh Việt Linh là cũng được à. dạ. <laughs> em ơi em cao được mét mấy em dạ 63 chị ơi 63 được không em bớt dạ. hai phần nha dạ được <laughs> bây giờ à, em nghe bạn gái ờ, ờ, thông báo về à, tiêu chuẩn em thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm dạ em thấy mình cũng được khoảng 75 phần trăm á 75 phần trăm hả dạ em xấu được cỡ anh Quyền Linh không dạ không ạ em ờ, đẹp hơn đẹp hơn hả ồ em ờ, đẹp hơn anh được mấy mối tình rồi nếu mà xem về tình cảm thì em chưa có mối tình chính thức nào hết anh chỉ có ờ, hai mối tình đơn phương với lại hai mối tình không chính thức thôi không chính thức là sao tức là hai người vẫn quen nhau nhưng mà không có xác định đó chị ơi lý do tại sao không đi đến đâu được em là mỗi người ham mê công việc á cũng không có nhiều thời gian để mà hẹn hò với bạn gái ủa rồi giờ gái... có thời gian để hẹn hò bạn gái chưa em dạ thật ra là bạn gái đó yêu cầu cao quá đó chị là một tuần em phải gặp phải bốn năm lần người ta mà... yêu mình người ta mới bây giờ ờ, em định tuần gặp chứ. mấy lần dạ em thì tuần là khoảng 3 lần nếu mà em rảnh thì có thể hơn, hơn xíu nữa được chứ còn mà gặp nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới công việc của em à. thôi cố gắng à, làm sao sắp xếp cho nó tốt bởi vì à, phụ nữ mình ta yêu mình ta muốn yêu cầu gặp vậy nhiều dạ. vậy ha bây giờ à, bên kia đã đưa ra tiêu chuẩn rồi em cũng tiếp tục đưa tiêu chuẩn đi bạn gái có thể cao một m à. năm mươi lăm trở lên là được thì dạ. dễ thương dễ dạ. nhìn là ok rồi anh nãy em nghe bạn bên đó nói là nghề kế toán thì em cũng rất là thích ủa sao thích kế toán tính chất của em là công việc cũng thiên về kinh doanh xíu á chị à. Chú, tính toán đỡ chứ về tính chi ly mệt lắm <laughs> vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được suy rồi. nghĩ kỹ chưa chỉ cần ngày cho em ờ, đủ tiền uống cà phê thì ăn sáng ăn trưa ăn chiều là được chắc không và buổi tối dụ lo lo bạn bè thì có thể <laughs> hết chưa à, bạn bè mà tới thì ờ, ờ em cho anh xin ít tiền anh đi nhậu với bạn cũng được trời ơi thương quá em thích điều này rồi đó anh ờ à, cảm ơn Chích cho anh hai chục phần trăm nha em dạ rồi bây giờ em thể hiện tài năng của em mình thấy nãy giờ em cầm cái gì đó em có lên chương trình em cũng tặng anh quyền linh với tư pháp gì á dạ, gì tặng bên bên kia không tặng tôi á dạ em ngưỡng mộ chị các tường à, rất là nhiều nhưng mà em lại thích anh quyền linh hơn ạ à. <laughs> hỏi chi mà hồi nãy tôi mới bớt cho hai phân chiều cao nha còn gặp nhau thì còn gặp nhau thì hãy cứ say say tình say nghĩa bấy lâu nay say thơ say nhạc say bè bạn quên cả không gian lẫn tháng ngày rất tốt Ờ, anh sẽ qua bên kia để xem mặt bạn gái như thế nào dạ, nha anh qua là... thông báo cho em dạ để coi sao ha <clears throat> dạ dạ em chào anh quyền linh Ôi, dễ thương quá dạ dễ thương lắm đâu dạ. không có gã đâu đừng có mơ em có ờ, yêu cầu gì không em thích gì với ờ, người bạn tương lai của mình cuộc sống vợ chồng thì cũng còn có nhiều điều chia sẻ chứ anh đừng có nội tâm cái gì cũng cũng để trong lòng cũng phải cân đo giữa công việc và gia đình cái này khuyết điểm của anh bên kia hồi nãy anh có nói rồi dạ thấy được á dạ <laughs> chị cát tường chị được. qua chị kiểm tra giúp em chị qua kiểm tra giúp em hả bây giờ là ảnh đi làm việc nhiều không có nhiều thời gian dành cho em bây giờ em có ghen lắm không dạ không không ghen miễn tiền về đủ hàng tháng là được hả chị ờ mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không <laughs> cho hai chục phần trăm được rồi ha dạ đừng có năn nỉ xin thêm và nết thêm năm phần trăm nữa chị à, miễn miễn miễn miễn anh chào chị mét số ba mình đặt thôi em nhìn ờ, nhìn chị ờ, em dễ thương quan trọng với tâm hồn chiều cao đâu có quan trọng đâu em rồi lấy nhau về ở đâu dạ chắc là ở trọ em chưa có nhà cũng được à, về ngoại hình á mình có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không trời cho làm sao thì chịu vậy trời nào mà cho em trời ơi <laughs> dạ. mình phải cố gắng chứ dạ chắc là nhờ chị không chị không có dạ. nhận lời nha bây giờ là đỡ người thân này. em nghe người thân em nói này dạ, nha được dạ có 500 anh em dưới trời 500 anh em đâu bây giờ mình đại diện phát biểu cái tôi coi coi em chào chị quỳnh chị quyền linh chị chào em chào. em chào anh quyền linh chị cát tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ à. trong quá trình em ờ, theo dõi thì em thấy bạn nữ rất là dễ thương tiêu chuẩn thì em thấy ờ, cũng tương đối là phù hợp với anh trung À, anh Trung là một người là do từ nhỏ anh nó thiếu tình cảm của gia đình đó nên là anh nó cần một người à, sống tình cảm biết quan tâm và chia sẻ tính anh Trung thì rất là thật thà siêng năng và sống tự lập có hoài bão cũng gần giống như cái tiêu chuẩn của bạn hy vọng là hai người cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau này thêm mà em đi với ai dạ hôm nay em cũng đến với 501 à, anh em của em wow. là bên kia <laughs> đâu rồi nhà gái mình đâu Em à, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Cái điều ấn tượng đầu tiên của Thủy dành cho bạn nam trên này là bạn cầm cái à, thư à, pháp để tặng cho anh Quyền Linh Thủy nghĩ rằng nếu như Thanh Trà nhìn thấy thì Thanh Trà cũng sẽ rất ấn tượng bạn ở điểm này Thanh Trà đang có ba người em gái và nếu như hai bạn tìm hiểu nhau thì ờ, bạn có thể là nói ôi Trà ơi bây giờ anh muốn tiến tới hôn nhân trong vòng một năm nhưng mà Thanh Trà nó không được bây giờ em phải nuôi ba người em của em tới 3 năm nữa vậy thì bây giờ bạn có đồng ý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 hả em à, em à, lên đây là bức thư pháp cũng muốn tặng cho bạn nữ nhưng mà em chưa viết câu cuối thì à, cho em xin viết một chữ rồi em dạ. viết luôn ha dạ, tôi coi với coi dạ chưa hay là chúc viết cho bạn gái coi luôn dạ vậy cũng được ừ chút có thể hiện cho bạn gái viết thư pháp nó phải có thế rồi là tôi qua đây vô duyên nữa đó <laughs> về mời về bà mai bà mối qua hoài chỗ đàn ông trai qua rồi, hoài kéo màn lên chúng ta có hai phút gặp gỡ nhau nha nào con gái hồi giết con pháp rất chi viết quá dễ thương luôn em quá dễ thương và nhìn rất là phúc hậu dạ, và có tình cảm rồi. còn mỗi người sống tình cảm anh cảm nhận được điều đó dạ. tại vì bản thân anh cũng là một người sống tình cảm à, cái nhìn đầu tiên của anh thì anh cảm giác là anh với em có một cái gì đó nó giống nhau à, em có suy nghĩ gì về anh không em cũng có cái sự đồng cảm với anh lúc nãy em có nghe anh nói là anh có anh rất là bận em có một việc gì đó mà phải nhờ anh sáng khi mà mình quen nhau anh chở em đi làm chiều anh chở em về anh nói xuyên suốt như vậy thì anh có sắp xếp được không thật ra là nếu mà nguyên một tuần mà chở em đi như vậy thì công việc nó cũng ảnh hưởng á em bữa anh chở rồi bữa đó nào đó em đi đắp vai sau giờ làm anh cũng rất là muốn là chạy qua đón em đi ăn tối hoặc là đi uống cà phê dạ em nói vậy thôi chứ em không có đàn đâu anh này có vẻ rất thực tình nha chứ gặp tôi tôi nói chở tao nói đại đó. có đi còn cái chuyện chở là cái không tính sao thì tình chính ra quá thiệt tình đấy ha hồi nãy anh có nói là viết một à, chữ thư pháp cuối cùng để anh tặng em nhờ anh quyền linh cho em mượn cái lưng của anh được không ạ à? <laughs> tấm lưng như tấm phản chỉ để dành viết thư pháp thôi hy sinh về đàn em đi có gì đâu viết đi em dạ nên nãy giờ chị để mượn à. cái link thôi đó anh à đấy đây tôi dịnh cho ừ, nói nói chứ phải giúp nhà trai chứ mai mốt còn có ăn đầu heo chứ wow xuất sắc wow chữ gì vậy em chữ này là chữ mộng có những lúc bên nhau chẳng trở thành thương nhớ đôi khi một lần gặp gỡ cũng làm lưu luyến ở trong tim mộng wow. hãy bước tới tặng cô ấy tặng dạ em cảm ơn bây giờ anh muốn em nói bằng trái tim của mình đang suy nghĩ gì về cô gái ấy à, anh nhìn em là đã có cảm tình đầu tiên rồi nhưng mà hôm nay em mà không bấm nút thì anh rất là tiếc và rất là buồn rồi thôi được rồi thế được rồi rồi đôi khi đừng có tháo cái nút ta ra nha chúng ta có 3 giây để quyết định quyền quyết định thuộc về các bạn đây là những giờ phút hết sức thiêng liêng và các bạn sẽ nhớ mãi giây phút này mời các tường một hai ba hết thời gian cảm ơn ông quý vị nếu đứng phía sau thì phải thấy chàng trai cái tay cứ béo cứ bấm hoài sợ không em sao nó không ăn nắm tay cảm nhận à, buổi đầu tiên gặp mặt nắm tay đi thật ra anh linh nói á anh linh nói là bạn trai này á là giống như là thô, thô sơ nhưng mà thật sự là cảm nhận của một người phụ nữ thì em cảm thấy là bạn này rất là ấm áp và rất là tình cảm chứ không thô sơ miếng nào hết trơn á dạ. hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi dạ chưa yêu lần nào chưa yêu lần nào mời bạn thủ tục của chương trình thấy sao dạ Hả? hồi hộp ạ à. hồi hộp hả dạ. đây là chiếc vé xem phim à, từ hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng à, chúc các bạn à, sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax viên uống sáng da Sakura Placenta tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên và đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton rồi. Và đây máy nước nóng nhãn hiệu Dạ em đang làm kế toán Rồi cảm ơn em Mời bạn Nam giới thiệu Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào bạn cùng chơi Dạ, em chào anh Em tên là Võ Minh Tâm, năm nay 30 tuổi, đến từ miền đất Phú Yên Và hiện tại đang làm việc và sống tại Bình Dương, Tân Nguyên Công việc hiện tại là phụ trách bên à, mạng thiết kế kỹ thuật của công ty chế biến đồ gỗ Đức Nhân Nhưng bây giờ nói cái chuyện hẹn hò người ở Bình Dương, người ở Vũng Tàu hẹn hò nhau được không? bạn gái đang cười và đang lo lắng à, cái khoảng cách về uh, thời gian và cái quãng đường là nó không thể nào ngăn cản được cái tình cảm và tình yêu ừ, không có xa lắm đâu nay có nhiều phương tiện rồi anh ơi ừ. Rồi vậy được rồi, vậy yên tâm rồi Em giới thiệu một xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu à, Điểm mạnh của em là uh, nhiệt tình, có trách nhiệm với gia đình ừ. à, Rồi em cũng hòa đồng, cũng vui vẻ Còn điểm yếu của em là thật thà hay quên thật thà mà hay quên nữa dạ Ê, trong công việc không sao đâu em ơi có quên thì anh hỗ trợ cho dạ <laughs> mình có trải qua bao nhiêu à, em? Ờ, dạ em đã từng ờ, tìm hiểu ba bạn trai rồi nhưng mà chỉ là tìm hiểu hai tháng thôi còn quen chính thức thì chưa ồ là chưa quen ai chính thức hết dạ có khi nào tiêu chí của em quá cao không em đó anh hỏi kìa à, tiêu chuẩn của em thì cũng dễ mà bạn trai thì uh, cao mét sáu trở lên thôi em được nhiêu cao được nhiêu em chỉ mét sáu thôi chị ơi Dạ mấy sáu vâng. được không mấy sáu cao hơn này em cũng được thôi cũng được cũng được rồi tiếp đi em em thích ảnh là nhìn hiền lành á ừ. rồi ờ, có trách nhiệm với gia đình hiếu thảo vậy là được rồi chị em ơi nếu mà từ vũng tàu về phú yên em có cảm thấy xa không em dạ cũng hơi xa anh lâu dài anh có tính về quê luôn không hay là lập nghiệp ở trong này luôn anh thì công việc ờ, hiện tại thì ổn định rồi thì vấn đề về quê thì mỗi năm chiếm khoảng ít thời gian thôi chứ không có xuyên suốt dạ cũng ờ, không không sao anh nói chung là miễn là mình có tình cảm với nhau thì đến với nhau thôi dạ không quan trọng là xa hay gần thì hiện tại công việc của em có bận rộn quá không em em cũng không bận rộn lắm đâu mà mình ở xa như vậy thì khoảng cỡ một tuần anh thăm em một lần được rồi à, nếu anh mà, muốn ờ, thời gian ờ, nhiều hơn thì sao dạ được ạ trừ quan trọng là ở nơi anh thôi à, chủ yếu là rảnh được là chiều thứ bảy và chủ nhật vậy thì... chiều thứ bảy nhật anh muốn xuống vũng tàu liên tục hai ngày không sẵn sàng đi yêu là mình đi rồi bạn là trải qua mấy mối tình rồi em đã trải qua là một mối tình gọi là gần đi đến cái điểm kết ừ. bao nhiêu năm hai năm thôi gần điểm kết tại sao nó không kết được là con gái không muốn lấy chồng xe và cái điều kiện gia đình đôi bên thì không xứng tức là bên nhà nữ hơn nhà em thì em chia tay cũng được gần một năm rồi bạn à, bạn gái dạ anh hỏi em à, cái khoảng cách địa lý á à chào em phú yên rất là xa vậy nếu như anh này anh muốn về phú yên lập nghiệp em có theo ảnh không cũng tùy anh nếu như mà tình cảm mình đủ lớn thì tại vì con gái lấy chồng thì phải theo chồng rồi vậy là được rồi miễn yêu nhau là về đúng không dạ em có yêu cầu gì bên đàn trai không à, anh đừng hút thuốc với lại ờ, đừng có gia trưởng quá anh có hút thuốc nhưng mà chỉ đi tiếp với khách hàng thôi còn ở nhà là anh không có hút thuốc em ơi anh có thể vì em mà bỏ thuốc không thực chất là anh không có hút thuốc nhiều lúc khách mời mời thì mình mang tính chất là tôn trọng và mình chỉ xài dao thôi chỉ là hai lần hút cầm điếu thuốc lên là hơi quá mức rồi à ý là chỉ hút xả dao thôi chứ không không, không hút thuốc hút thuốc mình dạ thuốc. nếu vậy thì được rồi vậy được rồi Bà... giờ à, em còn có cái yêu cầu gì về ngoại hình không đừng, đừng có trắng quá gọn gàng là được rồi chị mét sáu thôi là vẫn đồng ý đúng không anh anh gọn lắm tất cả là đều được hết đúng gọn không chào chị dạ, chào anh tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa mình tiến tới được khoảng trong 6 tháng hoặc một năm thôi à vậy giờ lấy nhau về là mình tạm thời ở trọ ở bình dương dạ đúng rồi à, có điều gì anh không thích ở phụ nữ em không thích ở phụ nữ là quá lời lẹt hiện đại quá hiện một cách hiện đại quá hiện một cách hiện đại quá dạ, hiện, hiện đại, đại quá, chứ không phải là hiện, hiện đại, đại hóa đó. dạ. Như nào là hiện đại quá làm như là nông nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp vậy hiện đại quá không sao chứ vậy là giờ em muốn em muốn người phụ nữ hơi gọi là truyền thống truyền thống cổ Tri, ờ, đúng không? truyền thống kết hợp với cái phong cách hiện đại mà đừng có hiện đại quá người ta sao kệ người ta cho, cho ta được thoải mái đi ừ. mà miễn ta yêu thương mình xây dựng hạnh phúc với mình là được rồi mà em muốn này muốn nọ vậy là em gia trưởng rồi em không có gia trưởng không gia không có gia trưởng thì người ta muốn làm gì người ta làm đi khổ ghê thôi bây giờ mình hỏi ý kiến ờ, người thân đi quá, quá. chút xíu hai để hai ờ, anh chị gặp nhau cho nó dễ hơn đi được không chị à, được em hỏi được vậy mặt nào ngoại hình được ngoại hình hả ngoại hình thì được mà đâu biết em được không em hỏi người thân đi em gái ờ em hỏi người thân của em đi hôm nay em đi với ai à em đi với em gái với bạn thân em ruột hả dạ rồi em thấy anh bên đó như thế nào nhận dạ, xét chị hằng chị thì hiểu. em thấy anh bên đó nhìn cũng được cũng hiền ừ, em muốn hỏi anh là nếu anh làm rễ bên em được không ạ ở ờ, rẻ anh Đó. được không thì ra cái đây anh sẵn sàng dạ vậy cũng được ạ được rồi vậy là tôi chịu bên đây chịu ở rể rồi đó gái nhỏ chút xíu nhỏ con quá hả dạ được rồi. bạn trai tương lai của em đi trang như em gái em á <laughs> cảm ơn em bạn trai em đi với ai à, hôm nay em đi với anh trai em ạ anh ruột luôn hả dạ vâng rồi à, em à, chào anh Nguyên Linh à, chào chị Cát Tường với à, dạ. tất cả khán giả trong trường quay ạ hai đứa trò chuyện tâm sự thì thấy cũng được thích hợp rất là tán thành giờ công việc và cái tình thương à, từ từ nó sẽ tiến tới ừ, anh nhận xét về cô gái bên này như thế nào mặt mày sáng láng xinh đẹp xinh đẹp thấy à, còn có duyên á <laughs> rồi như vậy là anh trai cũng đồng ý mà em gái cũng đồng ý rồi dạ. rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai người gặp nhau đi kéo màn lên mời anh chào em Dạ. tặng em cái hoa và anh có một cái món quà món quà nhỏ nhỏ đó là một sản phẩm bên ngành gỗ của anh thì anh có làm cái này cái hiện tại cái hộp này thì nó không có gì trong này cái anh mong muốn là sau này nó sẽ đông đầy những cái tình thương vào trong cái hộp này dạ rồi em cảm ơn rồi hai bạn à, tự nhiên nghe nha ừ, chào anh anh thấy em sao ạ thấy em là một cái phong cách thấy anh thế nào dạ em thấy anh cũng duyên vậy là anh có thể ở rể đúng không ở lại nhà anh à, đông anh em thì cái vấn đề đã không sao rồi em. anh muốn hỏi là cái vấn đề an toàn của em đi làm cách xa không lắm dạ không gần nhà dạ gần dạ, anh luôn. cũng an tâm việc đó rồi dạ em cảm ơn thì anh có giống như là ghen là thích kiểm soát người khác không thích, thích ờ. kiểm soát đối phương không anh không anh một cái người là thích tự do em ờ, cũng không có hiện đại quá đâu dạ tại vì tính em thì cũng thoải mái nhưng mà có chừng mực dạ nên là anh cũng yên tâm là em không có ăn chơi đua đòi anh rất thích là một bữa cơm gia đình vậy dạ, anh có biết nấu ăn không anh biết dạ sao vậy anh em mình kết hợp là ok rồi dạ, dạ thì... em ở ba rịa ở khu nào em dạ em ở huyện tân thành anh cũng gần á anh ờ, cũng thường đi ờ, xuống đó công tác ủa rồi cuối cùng là anh từng đi được mấy lần xuống thứ bảy ai dạ giờ sao cô gái rất là thông minh đó nha anh lên xuống em coi lên anh thăm là biết cái chỗ anh không ví dụ như nếu mà tiến tới thì thời gian đầu thì anh chịu khó xuống thăm em đi rồi nếu như sau này tình cảm tiến triển hơn thì em sẽ sắp xếp thời gian lên thăm anh em hát tại tặng ảnh à, đoạn đi em dạ thì em à, hát tặng anh một bài bài à, Hồn Quê Một đoạn của bài Hồn Quê Rồi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 thứ bảy và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media Tương trường hôm nay lớn trường Lòng buồn dừa dời xa xăm Gợi lại kỷ niệm khôn nguôi Thương có lam băng chiều da Mái tranh thố còn nằm nổi Cây me che bóng mát Nhưng chiều ta đứng chờ nhau dư âm xưa như ngỡ sông lại bên dây phút đầu lời nào ngọt ngào cho nhau tình nào hò hẹn ngay sau xin hãy xem như cuộc đời lắng quên chìm vào lắng sâu dễ thương đấy bây giờ mình nói một câu gì đi để uh, chốt lại câu nha chuyện hôm nay rút lại anh thấy em rất là tuyệt vời dạ em cảm ai cũng thấy vậy đó <laughs> chúng câu khác đi thì à, đỡ mà có con nói thì nó khó anh muốn thời gian trong một cái bài hát Em nghe gì không ơi em Con chim nó hót vang đầu hè Em thấy gì không ơi em Con chim nó hót trên cành tre Hót đi chim, hót đi chim Hót cho đời nhọc nhằn thế hoa Hót đi chim, hót đi chim Hót cho đời nhọc nhằn trôi qua Hoa cúc vàng trên sân anh xin như đó hoa em ngày nào Hoa nắng vàng trên đôi môi em thương quá cánh chim Việt Nam Anh có trả lời cái phần câu sau Anh muốn gửi gắm gì vào đó? Tức là em xanh xinh, tươi và đẹp như những cánh hoa Ủa đâu nghe hoa nãy giờ nghe chim ừ. không à? à có sâu á anh Thôi được rồi Thôi được rồi, Điều, hết thời gian Hãy suy nghĩ thật kỹ nha các bạn đang đối diện với bạn bè người thân khán giả truyền hình chúng ta có suy nghĩ 3 tiếng đếm để quyết định điều đó nào có phải là đối tượng của mình hay không 3 2 1 hết thời hết gian, thời gian. anh nghĩ rằng hôm nay uh, em may mắn đấy em trai gặp một cô gái rất là xinh cô ấy rất là hiền cũng khá thông minh đấy đừng có hát bài giờ chim nữa nha <laughs> hát bài đó không có giữ được đâu á đây là chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn hai bạn sẽ xem phim tại 212 lý chiến thắng hệ thống cụm rạp cinebox gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax và viên uống sáng da sakura placenta tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Sentong trị giá 7 triệu đồng đây máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic rồi nắm tay bạn gái đi mời bạn nữ mời bạn nam chào em mời đi bạn rồi bạn nữ giới thiệu trước đi dạ Em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai mà quê gốc của em thì ở bình định à, làm việc và sinh sống tại quận 7 em đang công tác tại phòng kỹ thuật của tổng công ty may nhà bè mời bạn nam dạ xin chào anh Quyền Linh chị Cát Tường à, các bạn à, khán giả và bạn nữ ừ. à, em là Hồ Bình Ngọc Quang thì em sinh ra và lớn lên tại à, Bà Rịa Vũng Tàu quê gốc thì ở Quảng Ngãi dạ em đang công tác tại quận 2 tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh em làm bên kỹ thuật xây dựng kỹ thuật xây dựng dạ à. kiêm quản lý về à, khối lượng và chất lượng công trình lý do tại sao à, bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ em vẫn còn e sắc ế anh em đã trải qua mối tình nào chưa em đi học đại học thì cũng có trải qua hai mối tình nhưng mà không được bao lâu hầu hết á mọi người nói là nhìn mặt em không ai tin em ế hết với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì điểm mạnh của em á thì ờ, là một người năng động thích tham gia các hoạt động phong trào của trường của công ty trong công việc á thì em rất là tỉ mỉ còn về điểm yếu á thì thỉnh thoảng em ờ, hay ờ, nóng tánh rồi khi mà em bực mình á chị em hay làm bà làm bầm lắm một mình á mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng <laughs> em nói xong là xong ừ không sao vậy cũng thẳng thắn người ta cũng dễ nhìn nhận được, được mình đúng không dạ. bạn đã trải qua mấy mối tình rồi tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi kéo dài khoảng à, từ một năm rưỡi đến hai năm ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện tự tin và mình giải quyết được vấn đề một cách à, rất là nhanh ừ. dạ. còn khuyết điểm của em thì à, hiện tại em không biết ủi đồ <laughs> cái này em làm được anh tại vì em học chuyên ngành may ủi đồ mà không biết đơn giản mà những cái bộ quần áo của em em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo à <laughs> ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ, đồ bạn ai ủi dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nhăn tại em làm ngoài công trình đó chị cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm à. dạ có tật xấu gì không dạ ngủ thì à, <laughs> ngáy không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết nếu như mà mình có đi xa hơn á anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ <laughs> mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy <laughs> rồi cái to lắm không em hả? em ngủ say lắm anh em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết à, đâu cũng may quá để vậy mới được. được vậy là hợp đó rồi mình có cái đặt ra cái mẫu ờ, tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào anh ấy phải cao từ mét sáu tám trở lên ừ. em cao bao nhiêu em cao bảy hai chị ơi được anh cao bao nhiêu dạ em cao một mét sáu mét sáu rồi dạ. Ừ, quê phải gần đồng nai gần nhà em anh ở vũng tàu em ơi <laughs> được luôn rồi, có gì dạ. nữa? Dạ, em thích người theo mẫu ờ, hình tượng người đàn ông của gia đình á phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào say chiều đó bạn trai mình có chính kiến có lập trường không bạn trai dạ chính kiến em vẫn lắm vậy khi mà em ra quyết định rồi nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á mà ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không em không quan trọng về ngoại hình à. em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được trai đẹp không phải của mình rồi vậy thì bạn trai thì sao mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè bạn gái thì chỉ cần ăn mặc ờ, đơn giản không quá hở này hở nọ thôi chiều cao thì khoảng tầm một m năm mươi tám đến một m sáu mươi hai chẳng hạn tương đối vừa người là được rồi có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không ngồi lên đôi mắt đó chị là nhiều chuyện cái này em không? không có anh ơi dạ. có không dạ không nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được bạn trai cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 thì có thể mình lập gia đình là được dạ em cũng có suy nghĩ như vậy em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng quan trọng là cái tình cảm của mình á nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới dạ. thôi vậy trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không chị qua chị hỏi luôn cho không được ở dơ quá này ở dơ quá thì dơ luôn bây giờ thấy sao dơ dưới biết không không có ở dơ không à dạ ở dơ thì chắc là không nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á <laughs> rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không dạ không phải tắm mới ngủ phải tắm mới ngủ dạ. nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì <laughs> dễ bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vết bộ đồ dế vô thôi bình dạ thường không em mới từ công trình chạy ra luôn chị ủa vậy hả dạ. nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi được ha vậy là cũng ổn ha à, mình có phải làm dâu gì không dạ làm dâu thì em à, xác định em ở thành phố nên cũng làm dâu cũng không cần lắm rồi lấy lấy ờ, nhau về thì tiền bạc ai giữ tài chính ai quản lý dạ tài chính đương nhiên là vợ giữ rồi còn ờ, cho gì nhiêu cho vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ dạ giờ thì phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ rất rõ ràng và mặt lạc bạn trai rất là chính xác và chính chắn thôi. luôn ha bây giờ đến xem nhà bên nữ thế nào đây rồi chào em xinh gái quá anh mà xây dựng đó hay đi đây đó hoài luôn em có ngại gì không cái công trình á có ghen không dạ quan trọng là ở con người đó anh nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á thì em có giữ 24 trên 24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi còn nếu như giờ là một đâu còn người ở đây đâu dạ, em. nếu như mà ảnh đã đã thật lòng với mình á thì em nghĩ là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì anh chỉ nhìn cái thôi nhưng mà trong lòng anh có em là được à có nghĩa là gặp cái đẹp vẫn cho nhìn đúng không dạ nhìn ừ, được nhìn cái được chứ nhìn cái hai đừng nhìn cái thứ ba thôi rồi ổn rồi đã ổn à, à. hai người này thấy hợp đó nha bây giờ à, mình hỏi người thân đi dạ em đi với ba bạn ba người bạn thân chị rồi thao chào các bạn dạ em xin chào anh quyền linh em xin chào chị cát tường em à, là bạn ở cùng phòng với thạch Ừ. à, em thấy anh bên đây thì rất là hiền dễ thương á dễ thương quá thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ vỗ béo cho thạch được không đâu có ốm đâu ốm đâu Vâng nhìn anh mà. là em cũng biết rồi ha anh thì ăn gì cũng dễ nên nuôi chắc cũng dễ lắm á <laughs> bạn trai mình có đi với ai không dạ em đi với lại à, một đồng nghiệp và một người anh dạ em chào à, anh quyền linh chị cát Thường anh thấy à, ok em gái này cũng ờ, rất là hợp với em ở nhà thì không có ai ờ, ủi đồ hay gì đó thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không, không có ủi đồ ha ờ lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả bạn đó có cái tật, tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai đâu? em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh không anh sống thật đó em ơi anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à vậy là giống em rồi cảm ơn hai bạn nhiều chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha rất dễ thương xinh xắn nha rồi nào chào em thì nó qua trình nãy giờ cho đổi á anh cũng có ngầm nghĩ là em à, thú vị đặc biệt anh làm công trình gì á hay nhậu không anh nhậu thì cũng có nhậu với đối tác nhậu với nhà cung cấp nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có nhưng mà mình biết điểm dừng mình biết điểm dừng là được đôi lúc cũng có say nhờ <laughs> đồng nghiệp cũng đưa về <laughs> nhiều vậy là sau quá. này sau này nếu mà nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em <laughs> sẽ tới đưa anh về cảm ơn em dễ quá trời tình hình hẹn hò sao bạn dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em à, xin được hẹn hò ngay luôn ạ à. nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 giờ gần bạn nữ rồi về tiền đúng rồi chứ ai hẹn ở bình thạnh thỉnh thoảng mình cũng phải nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được không cần đâu anh sẽ tự động qua rồi con cái ờ, người nào thích trai gái gì đó anh trai gái cũng được miễn sao ờ, con của mình là được rồi dạ em thì em thích con gái hơn sinh con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình em hy vọng là sinh hai đứa đứa đầu tiên là con gái nữa sau là con trai gái gì cũng được thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi làm ừ. sao mình thuyết phục tỏ đối phương đi. tỏ tình với nhau đúng rồi nãy giờ anh cảm nhận người em rồi không biết các em cảm nhận anh như thế nào thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em là em thích một người hơi tròn một chút khi <laughs> <laughs> ôm sẽ có cảm giác hơn tại vì em em hơi gầy á cao hơn em là là được rồi thì à, anh giờ cũng không biết nói gì thôi anh cũng hát dở lắm nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài mùa xuân đó của em nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn sẽ buồn hơn mấy cõi mai già và mùa xuân quên mặt áo mới hẹn hò xa xưa để quên tất cả dành cho em tình yêu rất là dù sao anh cũng về mỏng sân đã chính đỏ bàn tay nên yêu hoa cúc bàn tay yêu hắt lọt lệ sầu rồi hết chương trình một giọng ca hết sức là tự tin nãy ờ, có đem gì tặng bạn gái không dạ nãy em <laughs> có vỏ hoa mà để quên chứ dưới nào <laughs> dưới đó dưới đó là đâu có vỏ hoa thằng bạn gái cũng quên nó nằm đây nè ồ dạ trời ơi thiệt à, này, anh có vỏ hoa sẽ tặng em dạ, em cảm ơn em cũng có một món quà muốn tặng anh đây là cái món quà mà tự tay em làm nó dạ. không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích chắc chắn là sẽ thích rồi đó mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp ờ. hỏi coi gì, gì mà dễ thương quá vậy mà xuống cho tôi coi cá với wow ngủ ngon nghe cảm ơn em quá chu đáo rất là dễ thương ừ. rất là tỉ mỉ chúc anh ngủ ngon chị nằm xuống ngủ rồi đúng rồi ngủ để mày dễ ngủ lắm ngủ trước đó ừ. ngủ ngon á gái em ngủ không được đâu rồi hai bạn đặt tay sau nút bấm đi suy nghĩ thật kỹ nha để xem hai người có nằm chung cái bao gói không <laughs> ba hai một hết thời gian rồi để bấm nó không vô quá lò quá bấm nó không vô quá lò rồi nắm tay nhau đi các bạn nhau đi nào rất đẹp đôi ta hôn vậy mới hôn Đúng rồi nó phải vậy chứ đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB thì giá 1 triệu đồng Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân Sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan